Ờ, vâng, xin chào anh chị ạ. Chắc là chúng ta chờ thêm khoảng 3 phút nữa và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình livestream ngày hôm nay, giải đáp về các vấn đề liên quan đến chương trình hành trình thích sản năm 2022, xem nó có những điểm gì khác biệt so với năm 2021, cũng như cách tính điểm và thể lệ tham dự cuộc thi. Vậy chắc chúng ta chờ thêm 3 phút nữa, đến 8 giờ 3 phút ạ. Vâng, vậy chúng, chắc chúng ta bắt đầu với chương trình ạ. Và xin chào quý vị nhà đầu tư, đặc biệt là những chiến, chiến sĩ tích sản trong cộng đồng tích sản tự do tài chính của AZFI Việt Nam. Cộng đồng của chúng ta đã đâu đấy được gần 3 tuổi rồi và để kỷ niệm được cái tuổi này của chúng ta thì chúng ta thì ezfin có phát động phong trào gọi là phong trào về cuộc thi Hành trình tích sản năm 2022. Vậy cái cuộc thi này, cuộc thi năm nay có gì khác với năm ngoái? và chúng ta bạn phim sẽ tính điểm thể lệ cuộc thi như thế nào và cứ cứ câu hỏi nào mà anh chị thắc mắc về cuộc thi này đều có thể comment ở trên phần livestream của phim và em sẽ trả lời những câu hỏi của anh chị ạ. Về nội dung chương trình chúng ta sẽ có 3 phần là thông tin cơ bản về cuộc thi, giải đáp và Q&A. Đầu tiên, thông tin cơ bản về cuộc thi, đối tượng là ai? Đối tượng dành cho thành viên của cộng đồng, tích sản cổ phiếu, tự do tài, tài chính cái thời gian vòng 1 là kể từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 9 là tròn một tháng và kết quả sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 9 đó là vòng 1 còn vòng 2 sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 9 đêm chung kết là sẽ vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 và chúng ta sẽ có một điểm khác so với cả năm 2021 là chúng ta sẽ có hai vòng thi vòng 1 là thi cá nhân Cụ thể là các anh chị tham gia sẽ viết bài về kinh nghiệm, trải nghiệm, case study, tâm sự về các thương vụ đầu tư, có thể là về cả đầu tư và lẫn cả trading. Có nghĩa là năm nay chúng ta sẽ không bị bó buộc vào việc là chỉ được kể những câu chuyện đầu tư, đầu tư đơn giản, đầu tư đơn thuần, đầu tư cơ bản mà chúng ta có thể kể cả những cái thương vụ trading của chúng ta về chặng đường của chúng ta trading như thế nào lãi lỗ ra sao và tìm đến cái cách sản như thế nào sau đấy là chúng ta sẽ có vòng 2 là thi theo nhóm tất cả anh chị sẽ trình bày nghiên cứu của nhóm về phân tích và định giá một cổ phiếu thuộc danh mục cổ phiếu tích sản thuộc danh mục 32 cổ phiếu mà EZFIN vẫn thường cung cấp cho anh chị hàng kỳ, định kỳ cơ cấu giải thưởng anh chị đều sẽ được đặt giải cả những bài dự thi hợp đều đặt giải giải thưởng gồm Thứ nhất là một tháng sử dụng dịch vụ YouTube hội viên của EZFI Việt Nam. Và thứ hai là một cốc lưu niệm từ EZFI Việt Nam. Về chương trình YouTube hội viên là gì? EZFI Việt Nam có triển khai cái dịch vụ này khoảng đâu đấy khoảng 3-4 tháng. Có nghĩa là một tuần EZFIN sẽ có một cái clip về một cơ hội đầu tư cụ thể ở trong và sẽ cung cấp cái clip đấy cho anh chị. Có nghĩa là một tháng chúng ta có 4 tuần. Vậy thì một tháng sẽ đâu đó có ít nhất 4 clip cho anh chị Vòng thứ hai thì sẽ là vòng thi nó gay cấn hơn rất là nhiều với tổng giải thưởng lên đến 85 triệu đồng. Giải nhất là 10 triệu tiền mặt và khóa học định giá cổ phiếu trị giá 15 triệu đồng, gồm có 3 suất, 5 tháng sử dụng YouTube hội viên 3 suất và một chiếc ô 3 suất. Giải nhì là 5 triệu tiền mặt, voucher 2 triệu cho các khóa học thuộc ez Legend 3 suất, 4 tháng sử dụng YouTube hội viên 3 suất và một chiếc ô 3 suất. Giải 3. 3 triệu tiền mặt, voucher 1 triệu cho các khóa học thuộc AZ Legend sẽ có 3 suất, 3 tháng sử dụng YouTube hội viên 3 suất và một chiếc ô 3 suất. Vòng có nghĩa là giải thưởng nó rất là hấp dẫn và theo như đánh giá cá nhân của riêng em thì em cảm giác ra là cái vọng cái năm nay giải thưởng nó còn hấp dẫn hơn rất rất là nhiều so với năm 2021 và hy vọng rằng anh chị những chiến sĩ tích sản của chúng ta sẽ không để lỡ những cái giải thưởng này thể lệ cuộc thi. Vòng 1 là sẽ là vòng thi cá nhân. Nội dung thành viên tham gia viết bài, chia sẻ về những kỷ niệm, hành trình, kinh nghiệm đầu tư của bản thân, trading với đầu tư để hợp lệ. Thời gian là kể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Hình thức anh chị có thể đăng bài trực tiếp trên cộng đồng. Hoặc nếu anh chị muốn ẩn danh, có thể gửi tới email tích sản cổ phiếu a vn Vòng 2 là vòng thi đồng đội. 9 thành viên xuất sắc nhất vòng 1 sẽ được chia làm 3 nhóm. Các nhóm sẽ có một tuần thực hiện nghiên cứu phân tích về một cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu tích sản và trình bày vào ngày 24 tháng 9 năm 2022. Thời gian nghiên cứu là kể từ ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 9 cho một tuần. Thời gian trình bày là 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 và hình thức ở đây là hình thức online. Tiêu chí chấm điểm là gì? Vòng 1. Bài thi sẽ được tính điểm trên cả fanpage tích sản cổ phiếu tự do tài chính và cả cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Cơ cấu điểm. Thứ nhất là điểm tương tác chiếm thị chiếm tỷ trọng 40%. Một like sẽ tương ứng với 10 điểm, một comment sẽ tương ứng với 10 điểm và một share sẽ tương ứng với 20 điểm. Về điểm nội dung sẽ chiếm tỷ trọng 40% tổng số điểm. Nội dung phù hợp với chủ đề hành trình tích sản là sẽ bằng 10 điểm hình thức sáng tạo ấn tượng sẽ cộng thêm 10 điểm nữa. Đánh giá của admin sẽ đánh, sẽ xứng đáng với 10 điểm. Chất lượng bài dự thi hành trình tích sản là sẽ là 10 điểm. Và cuối cùng là điểm hợp lệ chiếm 20% tỷ trọng trong toàn điểm của anh chị. Live fanpage là bằng 10 điểm và thay khung avatar hưởng ứng của thi hành trình tích sản 2022 sẽ là 10 điểm. Cho nên anh chị hãy nhanh tay có thể thay khung avatar của mình để có thể chúng ta có thể nhận được cái 10 điểm này bởi vì nó khá là đơn giản và khá là dễ dàng để có thể nhận được 10 điểm đầu tiên này. Về làm sao để có thể thay được khung avatar này thì Ezafin cũng đã đăng clip để hướng dẫn anh chị trên cộng đồng tích sản. Anh chị hoàn toàn có thể xem trên clip đấy. Vòng 2, cơ cấu điểm, điểm từ bài phân tích sẽ chiếm 50% số điểm. Nội dung phân tích là bằng 40 điểm và thuyết trình, cái khả năng thuyết trình của chúng ta sẽ chiếm 10 điểm. Và chúng ta không chỉ là chỉ phân tích đơn thuần mà chúng ta sẽ có phần phản biện nữa. Các nhóm sẽ phản biện lẫn nhau và điểm này sẽ chiếm tỷ trọng 50% số điểm. Trả lời câu hỏi phản biện bằng 20 điểm và đặt câu hỏi phản biện sẽ bằng 20 điểm. Quy chế cuộc thi sẽ có 6 quy chế chính. Thứ nhất, ban tổ chức sẽ không phê duyệt những bài viết có nội dung quá kém chất lượng, không đúng chủ đề cuộc thi. Hô hào, khuyến nghị cổ phiếu, khuyến nghị và dung vít, các thứ đều sẽ không được phê duyệt. Thứ hai, bài dự thi là bài viết chính chủ, chưa từng đăng công khai ở nơi khác. 3. Không thu phễu, tạo phễu như bình luận nhận tài liệu, bình luận nhận link, bình luận nhận phần quà. Thứ tư, các bài viết hack, like, share sẽ bị loại hoàn toàn của cuộc thi. Thứ năm, khi xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Và thứ sáu, tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản app tích sản của thành viên trước ngày 10 tháng 10 năm 2022. Và phần 2 là giải câu hỏi mà anh chị có thể sẽ rất hay hỏi những câu hỏi mà rất là anh chị hay để ý đến thứ nhất là mình mới tham gia cuộc đồng tích xài để có được tham gia thi không đối tượng tham gia cuộc thi hành trình tích này xá 2022 là tất cả các thành viên trong cộng đồng nên anh chị hoàn toàn có thể tham gia. Thứ hai, tôi muốn thi ẩn danh có được không? Được ạ. Nếu anh chị muốn tham gia dưới dạng ẩn danh, anh chị có thể gửi bài theo hai cách. Thứ nhất là gửi về hòm thư tích sản cổ phiếu a ezfin.vn hoặc cách thứ hai là gửi qua forms có sẵn do AZFIN cung cấp. Thứ ba, phân tích mã cổ phiếu trong danh sách tích sản hay ngoài danh sách tích sản. Tại vòng 2, anh chị sẽ chỉ được lựa chọn phân tích một trong 35 mã cổ phiếu thuộc danh mục tích sản của cộng đồng. Và thứ tư, năm trước tôi tham gia có giải rồi, năm nay tôi có được tham gia nữa không? Anh chị hoàn toàn có thể được tham gia. Năm ngoái anh chị nào mà có giải chiến sĩ tích sản, uh, rồi tướng quân tích sản thì đều có thể tham gia vào chương trình của năm nay. Thứ năm, có được kêu gọi tương tác ủng hộ không? Có. Anh chị hoàn toàn có thể kêu gọi bạn bè, người thân và fanpage tích sản cổ phiếu tự do tài chính để tương tác ủng hộ. Tuy nhiên, không được sử dụng tương tác ảo. Vòng 2 tổ chức online hoặc offline. Vòng 2 sẽ được tổ chức online để đảm bảo tất cả mọi thành viên từ mọi nơi trên thế giới, nơi trên thế giới. Có những anh chị ở Nhật, có những anh chị ở châu Âu đều có thể tham gia được Thứ bảy, chỉ cần tham gia là có quà đúng không? Đúng rồi ạ. Chỉ cần tham gia với những bài viết hợp lệ đều được nhận quà từ Agency Việt Nam, đều được nhận quà. Thứ tám, trước đây mình trading, giờ mới đầu tư tích sản có được thì không? Hoàn toàn được ạ. Anh chị có thể chia sẻ về hành trình đầu tư, kiến thức, kinh nghiệm của mình trong trading hay đầu tư đều hợp lệ. Số 9, mình không biết phân tích doanh nghiệp làm sao để thi vòng 2. Ở vòng 2 thì mỗi đội thi sẽ gồm 3 thành viên cùng nghiên cứu một mã cổ phiếu nên anh chị yên tâm là sẽ có công việc phù hợp với mình ạ. Ngoài ra, trong cái quá trình mà EZFIN tổ chức cuộc thi hành trình tịch sản này thì cũng sẽ có một cái mini game. Thời gian tổ chức là 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên fanpage tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Cơ cấu giải thưởng sẽ gồm suất tham gia cộng đồng tích sản, dịch vụ YouTube hội viên cốc nước lưu niệm từ EZFIN và ô lưu niệm từ EZFIN. Cái này sẽ hàng tuần sẽ có trong quá trình mà chúng ta đang triển khai cái cuộc thi hành trình tịnh sản này. Cho nên hy vọng anh chị đều có thể tham gia cái mini game này của EZFIN Việt Nam. Và đây là những cái điểm chính với những cái điểm chính với cuộc thi của chúng ta cho năm nay và sau đây đến phần Q&A anh chị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc thi tích sản đều có thể comment và em sẽ trả lời cho anh chị ạ em mời anh chị ở đây thì có một vài anh chị cũng đã gửi tin nhắn trước cho AZFI Việt Nam để hỏi về cái uh, về cuộc thi em xin phép được trả lời luôn ạ có anh chị hỏi là kết quả tích sản của mỗi cá nhân sẽ uh, kết quả tích sản của mình có được tính điểm không? Uh, em xin giải đáp đó là kết quả tích sản của một cá nhân sẽ không được tính điểm. Và anh chị biết vừa rồi thì Zephyr cũng đã thực hiện một cuộc gọi là lọc thành viên. Xem thành viên nào mà không tích sản đầy đủ và không tuân thủ những cái nguyên tắc của cộng đồng tích sản đã bị kích ra khỏi rồi cho nên hầu như những anh chị mà đang còn trong cộng đồng tích sản là đây là những anh chị đã tuân thủ rất là nghiêm ngặt cái quy định cái quy tắc của cộng đồng tích sản và như vậy thì kết quả tích sản của mỗi cá nhân sẽ không được tính vào cái tổng số điểm của chúng ta mà điểm sẽ được tính trên tiêu chí của ba tổ chức dựa trên chất lượng bài viết và số lượt tương tác có một anh chị có hỏi là em có thể làm dưới dạng quay video được không ạ hoàn toàn khuyến khích ạ ở ờ, cái cái hình thức tham gia của chúng ta không chỉ là bài viết Word thơ, văn, video, quay TikTok, tất cả mọi thứ đều được khuyến khích anh chị làm. Càng sáng tạo càng tốt bởi vì chúng ta có cả điểm sáng tạo nữa. Có bài tham khảo không? Có một anh hỏi thế. Có. Anh chị có thể thăm tìm bài viết tham khảo từ năm ngoái về hashtag Hành trình tích sản 2021 hoặc Chiến sĩ tích sản 2021. cho con trai con gái tham gia cùng có được không? Câu hỏi này chắc là một anh chị mà cũng có gia đình rồi. Vậy Zephy rất hoan nghênh bài chia sẻ hành trình đầu tư của anh chị cùng các con. Nếu mà cả gia đình chúng ta cùng tích sản này là điều đấy rất tuyệt vời ạ. Vòng 2 tổ chức online hay offline thì em xin phép trả lời lại đó là vòng 2 chúng ta sẽ tổ chức online để đảm bảo rằng tất cả mọi thành viên tất cả những thành viên trong cộng đồng tích sản ở mọi nơi trên thế giới đều có thể tham gia được các cuộc thi này. Ờ, có một anh có hỏi là mình chưa tham gia cộng đồng tích sản, muốn tham gia cuộc thi thì làm thế nào ạ? Thì anh có thể chat vào page tích sản cổ phiếu để được admin tư vấn và hướng dẫn đăng ký tham gia cộng đồng. Sau khi trở thành thành viên trong cộng đồng tích sản, anh chị có thể đăng ký tham gia. có một anh hỏi là có cần tiết lộ thông tin cá nhân không ở ờ, cái này là tùy thuộc anh chị nếu anh chị không muốn tiết lộ thông tin cá nhân thì anh chị có thể gửi bài viết cho ezefi Việt Nam và ezefi sẽ đăng hộ anh chị nếu mà chúng ta muốn ẩn danh chúng ta sẽ có hai vòng thi tất cả vòng thi cá nhân và vòng thi đồng đội và có một câu hỏi cũng gọi chắc là câu hỏi cuối cùng luôn có được kêu gọi tương tác ủng hộ không anh chị hoàn toàn có thể được kêu gọi tương tác ủng hộ ở cả ngoài bởi vì bài viết của chúng ta sẽ được chia sẻ đến fanpage EZFIN Việt Nam cho nên chúng ta có thể mời bạn bè của mình ghé thăm fanpage của EZFIN và tương tác comment, like, share trên đấy và đều sẽ được tính điểm dựa trên những cái được tương tác như thế Vâng, vậy đây chính là những cái điểm chính trong cuộc thi Hành trình tích sản 2022. Ờ, anh chị nào mà còn câu hỏi gì thì hoàn toàn có thể comment tiếp và nếu mà và em hoặc SFP Việt Nam sẽ trả lời anh chị ở phần comment của anh chị sau ạ. Và chắc livestream hôm nay đây là kết thúc ạ. Bởi vì cũng không thấy anh chị nào có thêm câu hỏi nào nữa. Và cũng hy vọng rằng là tất cả các chiến sĩ tích sản trong cộng đồng của chúng ta có thể uh, thật sự là hăng hái, thật sự tích cực ờ, thực sự là cố gắng nỗ lực để tham gia cái cuộc thi này bởi vì chúng ta chỉ cần tham gia là có quà rồi và cũng khá là đơn giản thôi và thậm chí nếu mà chúng ta tham gia một cách hăng hái nhiệt tình hơn nữa và nếu được vào vòng 2 thì tổng giá trị giải thưởng lại còn rất hấp dẫn nữa và lời cuối cùng là rất hy vọng anh chị có thể tham gia cuộc thi năm 2022 của AZ Việt Nam. Xin cảm ơn anh chị.